thì trận này Đức ăn với tỷ số 4-2 nè 42 thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái vòng 18 cái trận đầu tiên của vòng 18 luôn nha anh em đó là Hà Lan gặp Mỹ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 12 thì anh em cũng biết vào cái vòng này rồi là loại trực tiếp thì anh em cũng thấy cái thành tích của cái thằng Hà Lan đang có phong độ rất là tốt trong cái ờ, mùa giải World Cup lần này thì trong cái dòng bảng thì Hà Lan anh em cũng thấy Hà Lan hiện tại đang thắng hai trận và để hòa một trận trước Ecuador. Thì bên phía Mỹ, anh em cũng thấy Mỹ chỉ thắng được Iran với tỷ số 1-0 và đang um, hòa hai trận trước um, Anh và xứ Wales. Thì cái phong độ của thằng Mỹ này cũng không tốt cho mấy nha nè không tốt cho mấy. Nhưng mà hòa được hai ông lớn Anh và xứ Wales thì xứ Wales cũng đã về nước rồi nè. Thì cái trận này Hà, Hà Lan sẽ gặp Mỹ. Thì anh em xem trong cái lịch sử đối đầu của thằng Hà Lan và thằng Mỹ anh em thấy ờ, lần đối đầu gần nhất là năm 2015 là Mỹ đã thắng Anh với cách biệt là 4-3 nha anh em. À, trước đó thì Hà Lan đã thắng ờ, Mỹ với cái cách biệt là 2-1. Thì hai này đá anh em thấy rất là nhiều bàn thắng nha. Thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em thì chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em xem thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Hà Lan chấp 0,5 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em nên nằm Hà Lan được nha anh em anh em nằm Hà Lan và anh em đánh thêm cái mã tài nữa thì trận này mình sẽ dự đoán tỷ số tỷ số tầm 2-1 anh em nếu mà anh em nào sợ thua thì anh em có thể lót lại cái tỷ số một điều hoặc không điều cho cái trận này nha anh em còn đây là tỷ lệ kèo góc nha anh em thì hiện tại Hà Lan đang chấp một trái góc và tài xỉu góc chính thì anh em cứ nằm Hà Lan chấp góc và anh em nằm cái mã tài góc được nha nè thì Hà Lan có Memphis bay Gabo đồ hiện tại đang đá cánh rất là hay thì anh em có thể vào cái mã góc thì tỷ lệ cái mã góc anh em ăn rất là cao nha thì tỷ lệ anh em thắng trong cái nằm cái bằng góc này là tay mấy 80 phần trăm nha anh em thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã Hà Lan chấp góc một trái còn đây là cái bảng kèo thực tế mà mình gửi đến anh em nha thì hiện tại Hà Lan đang chấp 0,5 và tài xỉu là 2,25. Anh em cứ nằm Hà Lan chấp 0,5 nha nè. Và anh em cũng có thể nằm cái mã xỉu 2,25. Thì tài gốc anh em cứ nằm mã hiệp 1 à, ờ, nguyên trận. À, Hà Lan chấp góc với một trái nha nè. Và hiệp 1 anh em nằm cái mã tài góc 4 thì anh em có thể lót cái mã tỷ số là 10 nghiêng về Hà Lan hoặc là một điều hoặc là không không thì anh em nếu mà anh em đánh Hà Lan anh em sợ thua anh em có thể lót cái mã một điều hoặc không điều nha anh em thì tỷ lệ anh em ăn tới 7 chấm mấy thì mình sẽ cho anh em xem những cái trận đấu đối đầu gần nhất của hai đội lần gần nhất là Mỹ ăn với tỷ số 43 đây anh em cũng có thể đánh vào được cái mã rung nha thì anh em cũng thấy vào ờ, góc á thì 5 đều và 10 quả góc nha anh em Mỹ và Hà Lan thì góc ngang nhau mà lúc đó thì lâu rồi anh em cái đội hình của Hà Lan chưa được mạnh giống như bây giờ thì bây giờ Hà Lan có cái đội hình đang rất là mạnh nha thì bây giờ anh em có thể nằm Hà Lan chấp góc và anh em nằm thêm mã tài góc cho mình nha thẻ thì ờ, trận này thẻ thì anh em ờ, chờ ra sân anh em đánh nóng thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm Hà Lan tại vì vô cái dòng này là loại trực tiếp anh em thì Hà Lan sẽ cố hết sức để đá cái trận này thì anh em có thể nằm cái mã kèo Hà Lan chấp 0,5 được nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em nên nếu anh em nào đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì anh em không có thể chơi được những cái mã kèo gốc và kèo, thẻ và kèo tỷ số nha anh em thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể vào chơi được những mã kèo gốc kèo thẻ kèo tỷ số thì nếu anh em muốn đăng ký trang anh em cứ liên hệ qua số điện thoại của mình À, Zalo của mình là 0937 318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo này. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Hà Lan và Mỹ. Nếu anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận Còn nếu anh em nào muốn chơi trùng máu với mình Thì anh em có thể liên hệ qua Zalo của mình Hoặc là Telegram cờ bóng hai lúa của mình Để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm Và đăng ký trang để chơi cùng anh em nha Đến đây mình cũng đã hết video Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau